mừng, tương mừng khai trương gian hàng, bếp nhà kẹo với những ưu đãi đặc biệt hấp dẫn. Mua cơm chiên tặng một trà tắc, mua một ly nước bất kỳ tặng một cơm chiên. Chỉ 10.000 đồng cho một cơm một trà chỉ trong 2 ngày khuyến mại. Đến với bếp nhà kẹo, quý khách sẽ được thưởng thức rất nhiều loại đồ uống như trà tắc, chanh leo, nước ép trái cây, cà phê. Bếp nhà kẹo rất hân hạnh được đón tiếp quý khách